kiến thức. Cô chào mình cùng làm quen với cách cộng các số có 3 chữ số có nhớ qua ví dụ nhé. Cô mời các con đến với ví dụ của bài toán ở phần A. Cô có ví dụ sau. 3, 435 cộng 127 kết quả bằng bao nhiêu? Để thực hiện được bài toán này, cô trò chúng mình phải cùng nhau đặt tính khi đặt tính, các con hãy lưu ý, ta đặt các số sao cho các hàng thẳng cột với nhau. Cụ thể, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm. Các con ghi dấu cộng ở bên trái, rồi kẻ dấu gạch ngang. Sau đó, các con hãy cộng theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu ta thực hiện từ hàng đơn vị. Hãy cùng cô thực hiện phép tính này nào. Ta cùng làm nhé. Đầu tiên, 5 cộng 7 bằng 12. Viết 2, nhớ 1. Vừa rồi chúng ta đã thực hiện cộng ở hàng đơn vị. Bây giờ ta tiếp tục cộng ở hàng chục. 3 cộng 2 bằng 5. Thêm 1 nhớ. Như vậy 5 cộng 1 sẽ bằng 6. Viết 6. Xong hàng chục rồi, cô trò mình lại đến với hàng trăm. 4 cộng 1 bằng 5 và có nhớ gì không các con? Không có nhớ, cho nên ta viết luôn là 5. Ta có 435 cộng 127, kết quả bằng 562. Và chúng mình nhớ có 3 bước thực hiện. Bước 1, ta cộng hàng đơn vị trước. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2, nhớ 1. Hàng chục, 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Cuối cùng là hàng trăm, 4 cộng 1 bằng 5, viết 5.